chúng ta đã đi gần cuối chặng đường rồi đấy các bạn nhỏ chỉ còn một tuần học nữa là chúng ta kết thúc năm học rồi bây giờ các bạn mở sách giáo khoa trang 128 ra cho cô nhé tuần 34 bài 29 bác sĩ y e xanh tiết học đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các bạn đó là tiết đọc nội dung đầu tiên là trao đổi giới thiệu với bạn về một người làm nghề y mà em biết à vậy thì cô lấy ví dụ như sau nhé à cô lấy ví dụ này cô châu là người bạn thân của mẹ em cô là bác một bác sĩ giỏi và luôn tận tâm với nghề cô làm việc rất cần mẫn cẩn thận và lành nghề cô châu còn rất trẻ chỉ độ 27 28 tuổi làn da cô trắng trẻo khuôn mặt cô đẹp với đôi mắt to và sáng mũi cao thanh tú cô từng kể cho tôi nghe về một ngày làm việc bận rộn của cô. Hàng ngày, trong quá trình làm việc, cô đỡ sinh cho rất nhiều sản phụ. Cô hiền dịu an ủi động viên sản phụ, giúp các bà mẹ đỡ đau đớn trong cơn chuyển giá, dạ sinh con. Cô trân trọng, yêu thương, đón đỡ từng đứa, từng em bé ra đời. Bàn tay thon đẹp dịu dàng của cô đã nâng đỡ bao mái đầu tơ non của em bé đã giúp bao sản phụ nhẹ mình đỡ đau trong cơn vượt cạn một mình với dáng người mạnh dẻ tâm hồn hiên lành và trí tuệ giỏi giang cô châu luôn nêu cao ý ý đức cao quý của bác sĩ trẻ em rất quý mến và tự hào về cô à đây là một à, đoạn văn giới thiệu về một người làm nghề y mà em biết hoặc chúng ta có thể giới thiệu về những người ai đó ở trong họ nhà mình này hoặc trong nhà mình này hoặc ai đó ở trong xóm trong làng nhà mình mà mình biết được chưa nhỉ tiếp theo nhá cô chuyển sang nội dung tiếp theo đó là bài đọc các em cùng quan sát bức tranh và chúng ta sẽ đọc nội dung bài đọc ngày hôm nay lưu ý là cô là đọc kỹ để tìm câu trả lời phù hợp. Các bạn nhớ chưa nào? Bây giờ cô sẽ đọc bài. Các bạn chú ý quan sát lắng nghe. Bác sĩ Y.F. Xanh Bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y.F. Xanh Phần vì ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hạch Phần vì tò mò, bà muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới. Y.S. Xanh quả thật khác xa với nhà bác học trong trí tưởng tượng của bà. Trong bộ quần áo, kaki sờn cũ không là ủi, trông ông như một khách đi tàu, ngồi toa, hạng ba, Chỉ có đôi mắt đầy bí ẩn của ông làm ông làm bà chú ý. Bà khách thổ lộ nỗi băn khoăn của mình. Y xanh kính mến. Ông quên nước Pháp rồi ư? Ông định ở đây suốt đời sao? Y xanh lặng yên nhìn khách hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối. Tôi là người Pháp, mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có tổ quốc. Ngừng một chút, ông tiếp. Tuy nhiên, tôi với bà, chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà. Trái đất, trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta. Những đứa con trong nhà phải thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không thể rời khỏi Nha Trang này để sống một nơi nào khác. Chỉ có ở đây, tâm hồn tôi mới được rộng mở, bình yên. Hai người cùng im lặng, họ nghe rất rõ tiếng biển thở dài, đổ nhẹ những con sóng thủy tinh vỡ vụn lên bờ cát. Theo Cao Linh Quân. Vậy thì à, cô đã đọc xong nội dung bài đọc rồi đấy. Bây giờ có một số từ ngữ. Chúng ta sẽ à, đi tìm hiểu nhé. em nhìn cho cô giáo. e Xanh, nhà khoa học người Pháp, gắn bó gần như cả đời với Việt Nam. Hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học Y khoa Hà Nội. Thứ hai, nơi góc biển chân trời, nơi xa xôi, cách biệt. Bệnh nhiệt đới, bệnh xảy ra ở vùng khí hậu nóng ẩm. Toa hạng 3, toa tàu dành cho khách bình dân. Bây giờ cô và các em sẽ đi trả lời nội dung câu hỏi trong bài nhé. Câu hỏi số 1, các bạn nhìn vào cho cô. Trong sách giáo khoa, trang 129. Câu 1, đọc đoạn 1 và cho biết Y Xanh là ai? Vì sao bà khách ao ước được gặp ông? Rồi, vậy bây giờ các em nhìn đoạn số 1, người ta đã gợi ý rồi. Bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y Xanh. Phần vì ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hại. Phần vì tò mò, bà muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới. Vậy thì đà đoạn đầu tiên. Vậy bây giờ chúng ta sẽ trả lời như sau. Các em nhìn cho cô này. Câu hỏi số 1. IF e xanh là ai? IF e xanh là người tìm ra vi trùng dịch hạch. Thứ hai, vì sao bà khách ao ước gặp ông? Bà khách ao ước được gặp ông vì tò mò muốn biết điều gì khiến cho ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới. Được chưa nào? Vậy là các em gạch chân vào cho cô đoạn đầu tiên trong bài và chúng ta sẽ trả lời được hai ý. Được chưa nào? Câu hỏi số 2. IX e xanh có gì khác so với trí tưởng tượng của bà khách? Vậy các bạn nhìn vào đoạn số 2. Chúng ta sẽ trả lời được ngay. Đấy, các em nhìn cho cô giáo này. Đấy. IX e xanh. Các em nhìn thấy chưa nào? Đây là đoạn số 2. IX e xanh khác xa với các nhà bác học. Với nhà bác học trong trí tưởng tượng của bà khách Ông chỉ mặc một bộ quần áo kaki sơn cũ, không là ủi. Trông ông như một khách đi tàu, ngồi toa hạng ba. Chỉ có đôi mắt của ông luôn chứa đầy bí ẩn. Vậy đây chính là câu hỏi số 2. Cô đã giúp các bạn trả lời rồi đấy. Được không nhỉ? Vậy thì y xanh khác xa với nhà bác học trong trí tưởng tượng của bà khách nè. Các bạn nhìn vào câu số 2 nhé. Tiếp tục câu số 3. Các em nhìn vào câu số 3 cho cô. Câu nói nào của IS xanh cho thấy ông là người rất yêu nước Pháp, tổ quốc của ông? À các em nhìn cho cô giáo này, trước câu hỏi của bà khách đúng không nào? Thì IS xanh đã có câu trả lời như thế nào? À các em nhìn vào cho cô, chúng ta biết được ngay. Được chưa nhỉ? tôi là người Pháp, mãi mãi là tôi là, mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có tổ quốc. Được chưa nhỉ? Đấy. Đây chính là câu trả lời. Cô sẽ giúp các bạn trả lời câu này nhé. Câu 3. Câu nói của IS xanh cho thấy Câu nói của IS xanh cho thấy ông là người rất yêu nước Pháp. Tổ quốc của ông là Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có tổ quốc. Vậy em nhìn thấy câu này chưa? Đấy nha. Câu tiếp theo. Em có suy nghĩ gì về câu nói của Y Xanh? Trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta. Những đứa con trong nhà phải yêu thương và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau à rất là dễ đúng không nhỉ à, các em thấy rằng là ở đây câu nói này ý muốn nói rằng có suy nghĩ như sau là IX e xanh là người sống độc lập có chính kiến để cái nhỉ suy nghĩ riêng và giàu lòng trắc ẩn và trân trọng cuộc sống các bạn à thấy được rằng là em có suy nghĩ về câu nói của IX e xanh thế nào Cô nhắc lại câu ờ, số 4 nhé. Câu nói của Y Xanh thấy được rằng là Y Xanh là người sống độc lập, có chính kiến, có suy nghĩ riêng và giàu lòng chắc ẩn, trân trọng cuộc sống. Đúng nhá. Bây giờ câu số 5. Nói hai một đến hai câu thể hiện lòng biết ơn bác sĩ Y Xanh. À, chúng ta sẽ nói như sau nhé. Nhờ có bác sĩ Yết e Xanh mà đã tìm ra được vi trùng dịch, vi trùng à, gây bệnh, được chưa nhỉ? Dịch hạch gây bệnh, nhà Cô nhắc lại nhé. Nhờ có bác sĩ Yết e Xanh mà đã tìm ra được vi trùng dịch hạch, ở đây thiếu dịch hạch gây bệnh. Bác quả là một người xứng đáng để chúng ta noi gương và khỏi. Đây nào đấy cô bổ sung thêm chữ hạch vào đây nữa nhé em chú ý cho cô nào đấy nhắc lại một lần nữa nào nhờ có bác sĩ ix e xanh mà đã tìm ra được vi trùng dịch dịch hạch gây bệnh bác quả là một người xứng đáng để chúng ta noi gương và học hỏi tiếp theo chúng ta sẽ à, kết thúc tiết đọc ngày hôm nay ở đây được chưa nhỏ? Chúng ta sẽ mở sách giáo khoa trang 130 cho cô. Cô sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo đó là tiết nói và nghe. Các em mở sách giáo khoa trang 130 ra cho cô. Nói và nghe người nổi tiếng. Câu số 1. Em biết những người nổi tiếng nào? Nói điều em biết về một trong những người đó. Ví dụ, đầu tiên các em nhìn ở đây có ba ví dụ minh họa cho chúng ta này. Ví dụ như là Andersen, người Đan Mạch, ông là nhà văn vĩ đại, viết nhiều truyện cho thiếu nhi, trong đó nổi tiếng nhất là tập truyện cổ Andersen. À nếu như mà chúng ta đã từng đọc truyện thì chúng ta sẽ biết được Andersen nổi tiếng với câu chuyện như là cô bé bán diêm, thấy không ạ? Rồi à, thứ hai là Tô Hoài với tác phẩm nổi tiếng Dễ mèn phiêu lưu ký. Tác phẩm đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới và được bạn đọc các bạn độc giả trên thế giới đón nhận rồi đấy các em ạ. À. Tô Hoài, người Việt Nam, ông là nhà văn nổi tiếng của Việt Nam, đặc biệt ông đã viết hơn 70 tác phẩm cho thiếu nhi, trong đó nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài. Thứ ba, Walt Disney, người Mỹ, ông là nhà sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng với những nhân vật hoạt hình huyền thoại như chuột Mickey, vịt Donald, vân vân. Đấy. Vậy thì những người bây giờ em biết những người nổi tiếng nào và nói điều em biết về một trong những người đó. Ngoài ba nhân vật này, nếu như mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ nói được chứ nhỉ? Cô có thể giới thiệu thêm chúng ta, ví dụ như là Edison. Edison người Mỹ, Edison là một trong những nhà phát minh nổi tiếng trên thế giới Bằng sự lao động cần cù và óc sáng tạo kỳ diệu, Edison đã cống hiến cho loài người hơn 1.000 phát minh vĩ đại, góp phần làm cho cuộc sống của con người hiện đại và văn minh hơn. Ông luôn gần gũi và tìm hiểu cuộc sống của người dân, từ đó có những sáng tạo và phát minh kỳ diệu để đáp ứng nhu cầu của con người. Một số phát minh đã để lại cho người đời như đèn điện, xe điện. Ông giữ hơn 1.000 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ dưới tên ông, cũng như các bằng sáng chế ở Anh Quốc, Pháp và Đức. Vậy thì Edison chính là người phát minh ra bóng đèn điện đấy các bạn ạ. Tiếp theo, cô à, giới thiệu ví dụ như là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đấy. Hồ Chí Minh là người Việt Nam đấy các bạn ạ à, chắc chắn là chúng ta ai cũng biết chủ tịch của chúng bác hồ của chúng ta đúng không nào ví dụ chúng ta giới thiệu về bác hồ là dễ nhất đúng không hồ chí minh là vị lãnh tụ vĩ đại người dân việt nam gọi chủ tịch hồ chí minh bằng cái tên hết sức thần thương bác hồ bác hồ sinh ra ở huyện nam đàn tỉnh nghệ an sau bao năm bôn ba hy sinh bác là người giành lại độc lập cho dân tộc việt nam để có được những ngày tháng hạnh phúc và hòa bình cho đất nước như ngày nay. Bác đã phải hy sinh cả cuộc đời mình để cống hiến. Tuy đã mất, nhưng bác sẽ còn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam và thế giới. Được chưa nào? Đấy. Vậy thì à, bác à, đó là những người nổi tiếng mà cô đã giới thiệu với các bạn. Thứ hai, nêu cảm nghĩ của em về những người nổi tiếng. Ví dụ người nổi tiếng, tên người đó là gì? người đó ở nước nào, thành tích nổi bật của người đó là gì và em có cảm nghĩ gì về người nổi tiếng đó. Đấy. Ví dụ nhá, cô sẽ ờ, hướng dẫn các em. Phần này chúng ta sẽ viết thành đoạn văn nhé. Nhưng mà cô sẽ giúp các bạn trả lời theo những cái gợi ý này thôi, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ viết thành đoạn và chúng ta nói mà. Nói cho lớp được. Và hoặc đầu tiên thì các bạn sẽ nói cho người thân và các bạn bè cũng nghe trước đã nhé. Trả lời, người nổi tiếng Tên người đó là vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên, người đó ở nước Việt Nam. Và thành tích nổi bật của người đó là giành được nhiều huy chương vàng trong các đại hội thể thao. Cảm nghĩ của em về người đó là ngưỡng mộ tài năng của chị. Được chưa nhỉ? Đấy. Vậy là cô đã giúp bạn trả lời xong phần nói và nghe rồi đấy. tiếp nói và nghe đến đây là kết thúc. Cô sẽ chuyển sang tiếp theo, đó là tiết viết. Các em nhìn vào cho cô. Tiết viết một là nghe viết và chúng ta sẽ viết bác sĩ IS e xanh từ IS e xanh điểm đạm đến giúp đỡ lẫn nhau lưu ý cho cô phần này các bạn sẽ tự thực hiện viết đều đúng và đẹp cho cô nhé sau khi viết xong thì nhờ người thân kiểm soát lại lỗi được chưa nào phần này các bạn tự thực hiện Cô tin chắc rằng các bạn nhỏ của cô thực hiện rất là tốt, đúng không nào? Bài tập 2. Tìm tên người nước ngoài viết đúng và chép vào vở. À, các em nhìn cho cô. Ở đây cô hướng dẫn các bạn rồi đấy. Đối với tên nước ngoài, các em chú ý vào đứng trước dấu gạch ngang. Nhìn cho nhỏ, Đứng trước dấu gạch ngang. Tất cả các từ đứng trước đứng dấu gạch ngang này các em nhìn thấy chưa nào? Đấy. Thì chúng ta viết thường hết. Các em nhớ chưa? Còn đầu tiếng chữ cái đầu tiên thì chúng ta sẽ viết hoa trong cụm từ đấy. Còn những từ có dấu gạch ngang nối với nhau như thế này. Đúng đấy. Thì chúng ta sẽ viết bình thường. Ví dụ như là IS xanh từ chữ sờ này là viết sai này, các nhìn chưa? Đấy. Elias đây là từ viết đúng, chỉ có chữ E viết hoa, còn tại là đằng sau là viết thường hết. Korea chữ A viết sai. One One Disney từ này viết đúng các bạn chú ý cho cô nhé giữa One Disney ở đây nó không có dấu gạch nối Đấy giờ đứng trước là sẽ phải viết hoa Andersen viết đúng Sikin viết đúng được chưa nhỉ bây giờ cô sẽ giúp các bạn nào các từ viết đúng là các em nhìn cho cô giáo này Elias One Disney Andersen và Shikhin được chưa nhỉ đấy các em chữa vào bài cho cô đi rồi bài tập tiếp theo là bài tập 3 tìm tên riêng địa lý nước ngoài viết đúng và chép vào vở các em nhìn cho cô giáo nào bây giờ chúng ta sẽ tìm tên riêng nước ngoài nhá viết đúng và chép vào vở nào bây giờ chị nhìn sang bài tập 3 cho cô vậy thì các từ viết đúng đó là em nhìn cho cô này Olympia đúng Pháp đúng Hy Lạp đúng Hàn Quốc đúng Đan Mạch đúng từ Seoul viết sai các bạn ạ sau gạch đã có dấu gạch ngang ở đây thì chữ U là viết bình thường các bạn nhớ nhé cô nhắc rồi đấy rồi Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo. Đó là bài tập số 4. Nêu cách sửa những tên viết sai ở bài tập 2 và bài tập 3. Phần này rất là dễ rồi. Bài tập 2, chúng ta có từ is e xanh, chúng ta viết sờ. Gì thế nhỉ? Korea viết A thường, sờ thường. Seoul, U viết thường. Được chưa nào? Vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong toàn bộ bài tập trong phần viết rồi đấy. Nội dung cuối cùng vận dụng sưu tầm và đọc sách báo viết về người nổi tiếng trên thế giới. Phần này thì chúng ta sẽ tự làm nhé. Bài của cô đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn nhỏ của cô học thật là tốt. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cô nhé. Để cô được có động lực đồng hành với các bạn nhỏ trong những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em.